đừng chê bai hay cười ai đời đã thế đó lúc tan tan chẳng ai ngó ngày xưa vinh quang ai cũng ngoan dạ thưa anh anh khi xa cơ chẳng I'm.